Bây giờ mình sẽ hướng hướng dẫn cho các bạn cách rút tiền nha. Rồi bây giờ các bạn thấy thu nhập của mình ở đây 1 triệu 112 ngàn và ở đây là mình đang có 10.743 thành viên. À, thu nhập chờ duyệt tổng cái thu nhập chờ duyệt này là sẽ duyệt xét duyệt từ từ nha các bạn. Rồi ở đây là thu nhập đã duyệt và thu nhập số dư tài khoản nè, 1 triệu 112 ngàn. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần ví, phần số dư của mình á, mình nhấp vào đây và mình đặt lệnh rút tiền về nha các bạn mình đặt lệnh nè các bạn thấy chữ rút tiền không nhập vào rút tiền nha rồi ở đây khi mà đây là mình nhấp vào rút tiền nè rồi đúng không ở đây mình sẽ để cái ờ, cái số điện thoại của mình đăng ký với lại uh, ờ, ờ, VNEC á mình sẽ nhập vào đây 0938 rồi tiếp tục mình sẽ nhập hết số tiền là 1 triệu 112 ngàn 3 số 0 1 triệu 112 ngàn rồi mình nhấp xác nhận rồi lúc này mình sẽ à, vào email nó báo email nào mình vào mở mail lên mở mail của cái tài khoản này lên nha rồi thì à, cái à, mình sẽ vào cái mail của mình mình nhập mật khẩu vô rồi rồi bây giờ nè nhắc tiếp theo rồi sau khi mà bấm mật khẩu ở cái mail xong rồi mình vào mail mình sẽ thấy một cái mail gửi về của Ola City rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình cho các bạn xem à, và rút tiền về nha đây các bạn thấy không Ola City này xác nhận email rút tiền nè đó các bạn thấy không là rút tiền 1 triệu 112 ngàn số điện thoại rồi bây giờ mình nhắc qua đây nhắc vào cái đường link rồi bây giờ mình sẽ à, mình sẽ liên kết lại với cái điện thoại của mình để cho các bạn thấy là rút tiền về ví VNC nó sẽ như thế nào nha rồi bây giờ mình đã đặt là xác nhận rút tiền thành công nè các bạn thấy không và ở dưới đây nó sẽ có một cái lịch sử đặt lệnh rút tiền 112 đó chờ duyệt withdraw VNEC rồi bây giờ mình sẽ chờ ít nhất là 5 đến 15 phút nha các bạn 5 đến 15 phút các bạn nhớ các bạn uh, xem cái video này nha để các bạn thấy được là khi mà tiền về VNEC nó sẽ như thế nào nha đây các bạn nè mình vừa nhận 1 triệu 112 ngàn nè đây mình sẽ cập nhật lại nè đó các bạn thấy không số dư BNC của mình nè ở đây thông báo nè đây ở đây thông báo nè có cái chuông nè 1 triệu 112 ngàn đồng BNC from Ola City đó các bạn thấy không đó ờ, còn trước đây nè 186 ngàn from Ola City nè 166 ngàn nè đó các bạn thấy chưa rồi đó thì các mình mới vừa rút xong bây giờ mình rút xong rồi bây giờ mình sẽ quay ra ở đây nha mình cập nhật ha mình vào cái phần ví của mình nha số dư đó các bạn thấy không nè sau khi mình rút 1 triệu 112 ngàn rồi ở đây mình số dư mình lại tiếp tục phát sinh 1732 đồng nè đó ở đây có lịch sử nè thành công nè 1 triệu 112 ngàn đó các bạn thấy không rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách bí quyết để các bạn chia sẻ uh, Ola City đến với nhiều người nha Ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hưng hãy đăng ký kênh Văn Hưng Website để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới nhé. À, xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye!